thồ em rất vui bưởi thồ dùng silic đây mời bạn đến chiêm ngưỡng để ăn ngay bưởi thô là ngày mai là rằm trung thu năm 2022 và ngày dương lịch là ngày mùng 9 tháng 9 năm 2022 trên vườn bưởi thồ của nhà ông Đinh Ngọc Hải đã được thu như thế này rồi các bạn đã chín rồi. Mẫu mã này là đã chín rồi các bạn nhé. Đấy, đây. Vâng à, thưa ông là với bưởi thồ này thì ông đã áp dụng cái phân silic Tân Phát Bắc Giang như nào ạ? Thì cũng tôi cũng bón à, một trước khi bón à, lót là một cân thơm lắm một cân uh, à, silic vâng cộng với uh, một cân lân với một cân uh, ba lạng đạm ba lạng kali nó cũng như bưởi diễn đó mà vâng cũng như bưởi diễn thôi vâng vâng thế và giai đoạn uh... sau khi uh, quả nó bằng cái chén là lại bón một cân nữa vâng cây này là tôi bớt một nửa rồi bớt cái ờ, bưởi cành lá này ra rồi bây giờ chỉ cần có một nửa là những cái quả nhỏ thôi vâng cái quả của nó phải cân tư cân rưỡi đấy à. to như da xanh thế ạ à? còn cái vâng. này là cái cây này là những cái quả cần nhỏ để lại ở đây vâng. ông bán gần gần hết rồi đúng không còn vâng. bưởi thô là bán hết rồi cơ bản cơ bản là anh chị vào muộn quá anh chị vào khoảng một tuần trước thì sai lắm vâng cây này đấy anh xem cành nhân trống á ờ. đấy những cái cành nó tôi phải trống hết đây tất cả cành đều phải trống hết vâng bớt liếu xong là hạ bớt trống chứ còn cây này nó chỉ hơn 100 quả hơn 100 quả. quả 150 quả vâng và tại thời điểm này ông bán giá bao nhiêu ạ à, tôi bán là 15 nghìn từ 7 lạng trở lên à bán tương lá đấy. 15 000 từ 7 lạng trở lên đấy. Vâng. Thế còn trên khoảng độ ờ, cân rưỡi thì ông bán bao nhiêu ạ? Cân rưỡi thì bây giờ là 20 000 một quả. 20 000 một quả. Vâng. Và sau đây thì ông có thể ngắt một quả bưởi thô để bổ cho các bạn vâng. ờ, xem. Từ từ nhá, ngắt đi để đợi máy đến để ngắt. Quả nào cũng được. Đây quả này nhá. Vâng, ngắt quả đấy nhá. Đấy, được rồi. Có khi mình ngồi xuống nhỉ? Ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi. Phân silic này nó mỏng vỏ. Vâng. Dính. Cầm, cầm cái máy. Máy ngồi xuống nhá. Tất cả đều ngồi xuống nhá. Và khi vừa bổ thì mình vừa nói lúc nãy là ông mới nói là có nót thì là mình bó một cân silic này này. Vâng. Với um, một cân lân. Một cân lân anh quay ra mặt ngoài quay ra ngoài đồng tính ạ ba lạng à, ba lạng đạm à, ba lạng đạm với hai lạng kali vâng là đấy là bón sóc đấy là lúc bón thúc bón thúc đấy vâng còn à, à bón bón, bón lót bón lót vâng Thế còn, còn bón thúc thì cũng món có một cân uh, à, silic cộng mấy uh, à, năm lạng cái phân đầu trâu 13 đầu trâu, 13 13 13. Đấy. Vâng. Thế và sau đó thì mình ờ, có dùng cái túi ờ, có cái... Chỉ bón như vậy thôi. Vâng. Và đến tại thời điểm mà trước khi thu hoạch thì mình có bón thêm kali không ạ? Ừ, cũng bón kali nhưng mà cái này nó chỉ được có hai luật là là là thu hoạch. Tức là bưởi này vẫn ờ, ông vẫn bón giống như các loại bưởi kia đúng không? Nó đúng như bưởi diễn rồi, bón vâng. theo bưởi diễn hết. Tức là Ờ, Cali thì ông có Chỉ có đó bố bón thiếu ở cái này. Một lượt nữa thì đi giờ là mình bón tiếp bởi diễn là thêm lần thứ ba kali nhưng cái kia cái này mình chỉ bón hai lần thôi đúng không? Được có hai lần thôi. Hai lần kali thôi, mỗi lần năm nạ à. trên một gốc. À. Và tại thời điểm này là mình đã thu hoạch rồi cho nên là bổ sung ờ, như vậy là bón một cân kali trên một gốc. Dạ. Đấy, một cân. Và dạ. silic thì bón hai cân. Dạ. Và cái túi 300 g thì mình bổ sung như nào? Thì cũng phun theo 10 diện là nó cũng uh, bắt đầu ra hoa là mình phun xong là ừ. đến lúc ừ. tức là cả vườn này thì là mình không nói lại cái quy trình đấy cả vườn thì mình dùng bao nhiêu thì là cũng ừ, dùng là cái 300 g này vâng cái pha mấy ờ, một gói này là 60 lít nước à vâng đấy là tôi phun bắt đầu à, lúc ừ, chuẩn bị ra hoa là một lần đầu này vâng xong là đến lúc hoa nở lác đác là lại phun lần nữa này vâng. xong đến lúc quả bằng cái chén là lại phun một lần nữa là ba vâng. mà quả bắt đầu bằng nắm tay ấy. bằng cái bát ăn cơm ấy vâng. thì là phun lần bốn thế là với lại à, lần cuối cùng là lần thứ năm là cái vào thời điểm tháng 6 vâng. giữa tháng 6 âm lịch đấy. là mình phun thêm một lần cuối cùng đấy. đấy là phun một lần cuối cùng vậy là mình đã dùng được 5 lần phun này vâng. và pha theo tỷ lệ là một túi 300g pha với tỷ lệ là 60 lít nước 60 lít vâng. nước là hai lần đầu hai lần đầu lần Còn thứ ba là 80 đến 100 lít vâng. lần thứ tư là cứ 120 lít một gói này vâng. tức là loãng dần ra vâng cứ loãng dần ra các bạn nhé vâng. để bởi vì khi mà bưởi vào giai đoạn dưỡng quả Đấy. thì mình nên phun loãng thì nó sẽ làm cho cái trái bưởi cái vỏ của nó đẹp hơn để mà vỏ mỏng hơn. đây vỏ vâng. mỏng bóng mỏng lắm này lì như da bé luôn các bạn mỏng này mỏng tang còn mỏng hơn cả bưởi diễn còn vị này mà ăn nó ngọt ừ, vâng chua chua ngọt ngọt như kiểu da xanh đúng vâng, vị da xanh và đúng vị da xanh luôn các bạn đây muối của nó khá đều đây. bóc như này đi ăn ờ, rất là ngon vâng đây bạn này rất là đều như này đây trên tay tôi là có 6 muối. 6 mũi thì 6 mũi đều như nhau luôn vị của nó như vị da xanh nhưng tại được à, thu tại thời điểm này hôm nay là ngày âm lịch là ngày nay 14. là cuối rồi đấy chị vâng 14 tháng 8 cái năm này là... 2022 âm lịch cái này và là để lại mấy ít ăn đã được à, bưởi này đã được cách thu từ cách đây 15 ngày rồi phải không à. thế có nghĩa là bắt đầu từ rằm 7 từ rằm tháng 7 âm lịch rằm tháng 7 thế thì được thu trước một tháng đấy vâng. Đấy, dăm tháng 7 là đã có 10 thô rồi các bạn nhé Còn cái này là để lại ngon. để ăn đấy Cái này để lại để ăn thôi Đấy Còn mỗi một cây duy nhất Cái này nó được nhiều múi này à. được nhiều múi hơn 8 múi 8 múi, bên đây 8 múi với 6 múi là đây 14 múi 14 múi nhưng mà bưởi diễn thì lại chỉ có 12 múi Cái này 14 múi à. Đây các bạn này Nó rất là đều như này nhé Đây Đều nhau này Giờ mình bóc một múi ra để cho cái tôm các bạn xem cái tôm nào và cái chất lượng mình thưởng thức xem nó ngon như nào nhé cái này ăn nó như da xanh ông nó ăn nghiện vâng đúng rồi thì các bạn này nó rất là đều nhúi này đây đấy rất là đều và bây giờ tôi thử một muối để xem là đây vào muối của nó rất là dài và quả này là quả trung bình đúng không? Trung bình đấy. Trung bình đấy. Chứ nếu mà quả, quả to, to thì của nó thì chắc múi nó phải to không? À. Phải gần tương đương với điểm cho khách. Đấy. Chú bác còn múi. Nó như rau xanh mà. Đây các bạn nhé. Rồi thôi đây. Múi nó giống với bưởi da xanh chỉ có khác là bưởi da xanh thì ruột đỏ còn bưởi này là ruột nó trắng như này vàng nhìn nó không được hấp dẫn lắm đúng không ừ. nhưng mà bưởi được thu sớm thế này mà thế này là tốt rồi đấy tôm của nó cũng gần giống như bưởi da xanh đấy. và bây giờ sau đây thì ăn này ngọt lừ ngọt lừ luôn chị ăn thử xem vâng rất ngọt để sau đây tôi thử mời bà con nhá mời bà con nhá xem là bưởi ngọt như nào ngọt lừ luôn nhìn hấp dẫn quá tại vì mùa này đang chưa có bưởi ít bưởi mà vâng. mà có bưởi ngọt như thế này thì vô cùng là là, là quý báu các bạn à, vâng. ừ. ngọt, đấy nhỉ ừ. ngọt lù ngọt lù luôn các bạn ngọt lắm ừ, thơm vị của nó như là vị bưởi rau xanh đúng rau xanh rồi à. ừ. ngon hết nhỉ nhà em cứ ăn thì mỗi người một quả tuyệt vời đúng không mỗi lần ăn là hết một quả luôn quả cái muối nó dày muối như bầy da xanh các bạn này vâng. và rất là ngon mã thì đẹp Đấy. chất lượng thì rất là tốt sau đây mình cùng nhau nhận xét về cái lá của nó như thế nào lá này mẫu lá dày lá bữa cái bưởi thô này nó khác gì với bưởi diễn à, vâng. à thương này cái lá nó dày lá mà nó, nó, nó, nó to bản hơn là da xanh à hơn là biểu diễn lá nó xanh xanh mỡ dày lá xanh mỡ lá thì hôm trước kia mà trước kia chưa bón thì nó chưa bón thì, thì nó như nào chưa bón thì lá nó mỏng Trước kia chưa dùng silex thì lá nó mỏng mà nó không được dày đẹp như này. À. Nhưng khi mà dùng silic là đây lá nó dày. Lá nó dày. Xanh. Mà nó, nó, cứng lá. Ừ. Đấy chị xem lá nó đẹp không Nó đen đó. như là lá xanh đen hết. Xanh đen hết nhỉ. Đen cái đen đẹp luôn đấy. Là. Vâng. Đấy. Mà, mà nó nhìn chất lượng lá nó nó, nó khỏe nó khỏe lá nó khỏe. À? nó không đen kết như là lá hẹ lá hẹ là nếu như mình dùng npk nhiều thì là nó sẽ đen kết như lá hẹ nó sẽ rất và cái đen đấy là cái đen thu hút sâu bệnh nhưng mà cái xanh đen của silic thì nó lại hơi cứng lá dày lá cứng lá dày lá Đó. đấy nó hơi xem lá nó hơi hanh hanh một thứ nó hơi hanh hanh nhưng mà nó mịn nó rất là đẹp đấy và vâng cái bưởi ờ, thồ mọi năm mà dùng phân thường thì thế nào ạ? Chất lượng nó không được như năm nay đâu cái thứ nhất là về ông uh, nâng quả bưởi lên ạ mẫu mã như năm nay những cái quả này là quả loại rồi À, đây là quả loại à? Vâng. Quả bé. Quả bé đấy. Vâng, bởi vì công ty đến muộn quá. Cái loại này bây giờ chị thử cân nó phải rơi vào khoảng cân 2 đến cân, cân 2. Cân 2. Nếu mà bưởi ờ, loại 1 thì nó là bưởi loại 1 của nó là cân rưỡi cho đến cân 7. Cân rưỡi đến cân 7. Vâng. À. Thế thì nếu mà bán uh, trái thì cũng 20.000 một quả thì rất là tốt nhỉ đấy, đấy. như vậy nó tốt như cây này nếu mà bán hết thì nó rơi vào khoảng 1 à, triệu 1 triệu 2 1 triệu 2 một cây. cây này vâng bởi vì là 13 cây tôi bán trước đấy là 13 cây là tôi bán 14 triệu 14 triệu à. vâng rất là tốt còn mỗi một cây này mình để ăn thôi vâng cây này là bớt một nửa con nửa à. để ăn Thế cái cành mà hôm nọ mình chụp ảnh mình dơ lên mà nó sai chị chít rồi cái cây cuối cùng lần kia À thế tí nữa mình ra đấy mình thăm cái nhá Bẻ hết rồi đâu À thế ạ à? Thu hoạch cái cây đấy Trời ơi. 13 cây thu hoạch hết rồi Tiếc quá các bạn ạ <laughs> Tiếc quá chỉ vào muộn hôm vâng. đấy vào sớm thì chỉ quay cả vườn là đẹp Vâng Nhưng mà nay à, thu hoạch hết rồi Đây, đây. còn mấy cây để lại này. Vâng. Đây Vâng Đây các bạn này Đấy. Mỗi năm mà chưa có phân silic thì tỷ lệ sai trên cây bưởi thô này thế nào ạ? Nó không được bằng như năm nay đâu. Đấy Nó chỉ được khoảng bao nhiêu ạ? Như năm ngoái là tôi bán là được 700 cây nhiều nhất là được 700 500 rưỡi 600. Vâng. Chiều hai một cây. Thế là hơn cả gấp đôi. Hơn cả gấp đôi. Và tại thời điểm này mà được thu như này thì có dễ bán không ạ? cái này dễ bán mà vâng nói chung là thương lái người ta vào đến nhà người ta lấy người ta đặt người ta lấy hết vâng đấy nên là cái bưởi thô này cũng ờ, cho một cái ờ, chủ yếu là thương lái người ta cắt cành lá bưởi thò à vâng đúng rồi bởi vì mai là dằm trung thu cho nên là ở, ờ, ở đây thì cắt cái hai ba ngày nếu thì vào từ hôm hôm 10, 11 thì con cả toàn bộ cả vườn luôn vâng nhưng mà nó cắt hôm 12 ờ, 12 là nó cắt cắt ờ, được coi như là cắt khu thì lâu rồi nhưng mà ngày 12 là họ cắt cả vâng còn vâng, cắt cả vườn cắt cả vườn đấy bưởi rất là đẹp cây ừ. này là ờ, để lại cho các cháu ăn dần ăn dần vâng ăn đây và cái bưởi này nó phân tán từ trên cây xuống ngọn từ từ từ, từ gốc lên ngọn chống rất là tốt không trống cái này hết cành luôn. vâng đây các bạn có thể nhìn thấy trống này, này. những cái để chúng tôi quay ra phía này vâng đây ạ mình có thể thấy là đây những cành trống như này nếu mà không trống thì sẽ gãy hết cành và mọi năm mà không có phân silic thì à, Tân Phát thì có phải trống như này không ạ? Vâng, nó có ít quả hơn đúng không? Vâng, đây các bạn Năm nay em vừa tốn cây trống mà năm em vẫn gãy nhiều cành quá Lên là mới bắt đèn công ty đúng không ạ? Bắt đèn công ty làm, làm, ừ. bồi thường với em <laughs> Tuyệt vời các bạn ạ Đấy Và chúng ta liếc qua sang cái buổi diễn Bởi thô rồi thì bây giờ ta lại sang tí buổi diễn cái ạ Đây Đây các bạn này, buổi diễn đây ạ Cũng sai như vậy các bạn nhé đấy cũng sai như vậy không kém gì bưởi thồ nhé bưởi thồ đây là hái bớt rồi đấy các bạn ạ đấy hái hết nửa rồi và tiếp tục ta lại sang với một cây khác và tiếp tục thì mình lại sang những cái cây khác để mình thấy rằng ngoài bưởi thô ra thì bưởi diễn vùng vân silic cũng sai như vậy các bạn nhé cũng sai như vậy không kém phần bán trên cái cây này có khoảng mấy trăm quả cây này chắc khoảng năm trăm năm hơn chút nhiều lắm nguyên cái góc này đã khoảng 50 quả cây này thì chắc khoảng được trăm vâng với vườn bưởi 350 cây à, 9 năm tuổi bao gồm cả bưởi diễn bưởi hồ bưởi da xanh bưởi tân bưởi, tân lạc, bưởi hoàng bưởi hoàng à, có rất nhiều loại bưởi nhưng tỷ lệ sai ở đây rất đồng đều Đấy, chúng ta vừa thăm vừa được à, ăn thử một múi múi bưởi thồ à, rồi à, chất lượng ngon tuyệt hảo rồi được ngắm những cây bưởi diễn sai chữ quả rồi và à, tí nữa thì chúng ta sẽ ra làm một cái video về bưởi da xanh đấy để cho các bạn thấy rằng bưởi nào bất kỳ bưởi nào vùng phân bón di tích tân phát bắc giang đều cho một cái sai quả như vậy cho một, một cái mẫu mã đẹp như thế này đẹp quả đồng đều da lì như em bé này Đấy. và nó phân Benzilic nó còn làm da cốm cho nên là chúng hiệu quả rất tốt và ông chúng như thế này làm một tác này để cho các bạn xem nhé đây tôi dung cho các bạn thấy này để dung như thế này đây dung đây dung như thế này nhưng hoàn toàn không dụng đấy hoàn toàn không dụng và lá thì rất là đẹp như vậy rồi thì um, để nói thêm một câu về phân silic thì ông nói với bà con như nào theo tôi thì bà con nên dùng phân phân à, silic này bởi vì tôi dùng thử năm nay tôi dùng năm đầu tiên nhưng mà tôi thấy rất là hiệu quả cái thứ nhất về à, độ sai cái thứ hai nữa là về mẫu mã thì quá đẹp luôn nên là theo tôi bà con nên nghiên cứu tính toán làm sao bởi vì tôi nghĩ là cái phân này tính ra một cây gốc là đôi đây một cây là cũng bón có hai cân đấy hai cân trên một gốc mà cho nên là không mà cái em là NPK lại giảm đi được đấy nó giảm đi một nửa cái phân vâng. hóa học kia tất cả đều giảm một nửa vâng. thì là tôi thấy nó hiệu quả vâng. và cái tôi... túi túi silic 300 ờ, g thì mình chỉ cũng có 5 lần đấy, tôi khuyên bà con nên dùng vâng. như vườn nhà tôi đây là tôi cảm thấy quá hài lòng về những cái năm nay tức là 350 cây thì ông mới phun thì 300 gram là được là 5 lần 5 lần 5 lần thì bằng vị chi là hết 100 túi đấy 100 túi 100 túi à. À, 100 túi thì mỗi một như thế thì mỗi một cây thì nó nó 100 túi nó khoảng 2 triệu 2 triệu thì mỗi một cây nó chưa đến 10 nghìn đến 10 nó chỉ vào khoảng 7 đến 10 nghìn một cây trong một năm là 7 5 7 35 nó sẽ vào khoảng 6 7 nghìn một cái cây như thế này thì nó sẽ cho cái tỷ lệ uh, nói lại là cái ờ, năng suất ở đây là tỷ lệ nó sai gấp 3 lần. Gấp 3 lần. Như năm vâng. ngoái. Vâng. Và đã giảm được cái số bệnh thì giảm như nào? Giảm một nửa. Giảm một nửa. À, năm ngoái 40 triệu thì năm nay chỉ hết 20 triệu. 20 triệu thôi. À, nếu như sang năm mà cây nó khỏe như này khả năng còn giảm nữa. À. Bởi vì là năm nay mới dùng, năm ngoái cây này tôi nó yếu lắm bó sơ xác lắm nhưng năm nay tôi thấy cái cái màu lá này thì sâu bệnh ít như này sang năm chắc chắn cây nó khỏe lên thì nó lại khá là nhiều vâng. càng nhiều sâu bệnh ở cây khỏe lá đẹp và ông đánh giá về cái thân cây này như nào thân cây thì đấy nhìn thì biết thôi trước đây nó sần sùi nó rông lên bây giờ nó bóng mật bóng mật tức là nó nếu mà bong tôi đánh giá thì tôi đánh giá cái cây này nó chỉ 5 tuổi thôi. Nhưng mà thực ra nó đã 9 năm tuổi rồi. Tức là làm làm trẻ hóa cây. Và chúng ta vừa thấy tôi làm một động tác rung mà quả không được. Ông đánh giá về cái tỷ lệ ra đúng nào? Nói chung là tỷ lệ lúc năm nay nhà tôi là gần như là không có. Không tụ. Trừ trường hợp mà quả nào nó bị cháy nắng quá nó ở ngoài trời nó cháy nắng quá thì nó mới rụng đặc biệt là với những cái phòng vây vốn và à, đến đây thì à, thời lượng của chúng tôi cũng đã hết à, nếu như các bạn à, đến thăm vườn bưởi thì ông có sẵn sàng không? Dạ, tôi sẵn sàng thôi. Vâng. Đón tiếp bà à, con. Ông dự đoán cái vườn bưởi này sẽ được thu vào tuần nào ạ? Ngoài bưởi ngô thì rồi. Năm nay à, nếu như năm nay như này là nó cần rơi vào khoảng 15 tháng 10 là nhà tôi sẽ được thu hoạch quả biểu diễn này. Vâng nhưng mọi năm là cũng phải à, cuối tháng 11 đầu tháng 12 trở đi mình mới thu được nhưng năm nay thì nó phải sớm hơn nữa 287 257 719 nếu mà con à, thương lái mà muốn bưởi sạch bưởi ngon bưởi chất lượng thì mời đến nhà vườn nhà đô trước đầu tiên thì các bạn nhớ nhấn vào nút hình của one